À, xin mến chào quý vị và các bạn. Hôm nay em xin giới thiệu cho quý vị và các bạn à, một cái miếng đất rất thuận tiện mặt tiền đường nhựa để cho quý vị nào có nhu cầu kinh doanh ấy, thì à, có thể mua kinh doanh tại xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Thì à, đây là cái con đường mà chỗ huyện đội Đồng Phú nha quý vị. Đây là con đường DT741 mà chúng ta đi vào con đường này cái vị trí của cái miếng đất mà em muốn giới thiệu cho quý vị á, nó nằm cách con đường DT741 là 2 km nha quý vị 2 km ừ. à, từ từ DT741 vào cái à, miếng đất của chúng ta thì nằm trên mặt tiền đường nhựa luôn hôm nay thì em sẽ quay thật chi tiết cho quý vị và các bạn xem để à, quý vị nào mà chúng ta có nhu cầu thì à, có thể hiểu rõ về cái miếng đất này ha thì uh, cái miếng đất của chúng ta nó nằm gần các cái công ty xí nghiệp và hiện nay thì bên tay phải bên tay trái bên tay trái của chúng ta là khu công nghiệp Bắc Đồng Phú B nha quý vị đó. bên này là khu công nghiệp Bắc Đồng Phú B quý vị nhìn thì thấy có một cái công ty họ đang tiến hành làm lễ động thổ ha điện ba pha đầy đủ đèn đường à, phía bên phải à, màn hình của quý vị á, xem á, thì là một cái dự án dân cư cũng đang được mở bán luôn à, cũng xin báo cho quý vị và các bạn đây là cái con đường mà kết nối giữa đường DT741 và đường DT753 đường DT753 là con đường liên tỉnh giữa Bình Dương, Bình Phước và Đồng Nai con đường nhựa rất đẹp luôn thì ờ, quý vị nào mà chúng ta khi xem video á, nếu mà nó thấy uh, thấy cái video hữu ích uh, thì quý vị có thể uh, like và chia sẻ để cho nhiều người có nhu cầu thì ờ, chúng ta biết được cái miếng đất này ha ở bên tay phải của quý vị này, các cái công ty đang hoạt động luôn thì ờ, em sẽ quay thật cố gắng quay thật chi tiết để cho quý vị mà chúng ta có nhu cầu chúng ta tìm hiểu ờ, xem nó có phù hợp với mình để chúng ta nắm rõ hơn về cái ờ, miếng đất em muốn giới thiệu à, phía trước mặt của chúng ta là có một cái cây cầu nha quý vị đó đây nè đây là cái cầu ký nha cầu ký thì à, cũng xin báo luôn cho quý vị là anh em nào mà chúng ta làm về bất động sản á, mà có khách có nhu cầu á, phù hợp thì à, quý vị và các bạn cũng có thể liên hệ em ha và quý vị nào xem mà chúng ta chưa hiểu hoặc là chưa nắm rõ về cái uh, miếng đất thì em sẽ quý vị có thể comment ở phía bên dưới video thì em sẽ uh, hướng dẫn thật chi tiết cho quý vị luôn cái miếng đất là em quay giới thiệu cho quý vị là hoàn toàn thực tế ha Đó, công ty Việt Yên Đây, bây giờ thì à, chuẩn bị đến cái à, vị trí à, cái miếng đất của chúng ta đây. Nằm gần với lại công ty Việt Yên. và đây là cái vị trí miếng đất muốn giới thiệu cho quý vị ha thuộc xã Tân Lợi huyện Đồng Phú tỉnh Bình Phước đó hiện trạng đây nó có hai căn nhà đây đến giáp với ờ, công ty phía bên kia giờ đi ra cái ranh này cho quý vị xem ha đây cái ranh đặt chúng ta ở bên đây 49,5 mét nha quý vị 49,5 mét và chiều dài vào bên trong là 30 39 mét hiện trạng đất của chúng ta là đất nông nghiệp nha quý vị nhưng mà quy hoạch là lên à, đất à, thương mại dịch vụ nhé mặt tiền đường nhựa đẹp phía sau là có cái chuồng bò của người ta nha đất thì nó hơi thấp so với mặt đường một tí xíu thuộc xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước nha quý vị. thì à, miếng đất của chúng ta là có cái mặt tiền là chiều ngang là 49m nha quý vị 49m giáp với cái công ty bên kia luôn Ờ, quý vị nào mà có ờ, nhu cầu á có thể liên hệ vào số điện thoại 0888 334 108 nha anh em mà làm bất động sản đó, môi giới đó, thì ờ, có khách thì có thể alo liên hệ em xung quanh công ty rất là nhiều luôn à từ đây mà ra đường DT 741 là khoảng tầm hai cây số nha quý vị bây giờ em đi sâu vào bên trong cho quý vị xem Đó, hàng rào đất của chúng ta là có hết rồi nha cắm móc móc đầy đủ rồi trên đất thì có căn nhà cấp 4 nha quý vị điện ba pha điện ba pha đầy đủ nha phía trước mặt chúng ta luôn thì ờ, quý vị nào mà chúng ta mà mua đất á, thì ờ, có nhu cầu mua đất thì em có thể hướng dẫn cho quý vị và các bạn về các cái thủ tục pháp lý ha thủ tục pháp lý đầy đủ cho quý vị luôn sổ sách giấy tờ luôn em sẽ hướng dẫn cụ thể chi tiết cho quý vị vị trí của miếng đất của chúng ta thì ờ, cách khu công nghiệp Bắc Đồng Phú khoảng tầm một cây số nha quý vị một cây số thôi dự án đó thì nó đang khởi công nha vị trí khá đẹp thuận tiện cho quý vị à, sử dụng vào à, nhiều cái mục đích khác nhau ha ừ. trời nó cũng khá nắng nên em quay vòng vòng sơ cho quý vị xem thôi rồi xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong video tiếp theo